Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh ờ, video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay ờ, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn máy khoan đất đơn Oshima 2P ở Đây máy khoan đất Oshima 2P Máy sử dụng ở công nghệ Nhật Bản Đây là vỏ bên ngoài của máy Thì máy có khối lượng 9kg Cả bì là 10,4kg Kích thước đóng gói là 40 x 35,5 và x 28 phân đấy thì máy đây ờ, vỏ bên ngoài nhìn ờ, màu đỏ đây rất là đẹp sau đây tôi sẽ tiến hành ờ, mở hộp bên trong cho quý vị và các bạn cùng xem thì uh, sản phẩm kèm theo máy gồm có một uh, quyển sách hướng dẫn sử dụng và ghi uh, thông số kỹ thuật của máy cũng như là phiếu bảo hành này Đấy, túi uh, dụng cụ kèm theo máy uh, như là lục lăng này tuốc nơ vít này hoặc là uh, cà lê để uh, mở uh, buri đây là một cái uh, bình pha xăng này bình pha xăng uh, sử dụng uh, pha xăng do máy thì máy sử dụng uh, động cơ hai thì này với tỷ lệ pha xăng pha nhớt là 1 chia 25 một lít nhớt pha với 25 lít xăng đây có khuyến cáo đây 1 với 25 thì quý vị quý vị các bạn uh, khi pha xăng thì mình để ý thì uh, nếu quý vị các bạn pha một lít uh, xăng thì đây là đến số 1 rồi số số 10 ở đây thì chúng ta sẽ pha đến số 10 ở bên này của nhớt đây bên này là đổ xăng đây bên này quý vị đổ xăng vào bên này và đổ nhớt vào bên này thì ờ, quý vị và các bạn đổ xăng đến đây đấy thì mình sẽ đổ nhớt đến đây còn mình đổ 50 mình đổ đến số 5 đây thì mình sẽ đổ nhớt 5 đến bên này sau đấy mình nghiêng qua bên này và mình lắc đều và sau đó đổ vào máy thôi đấy rất là đơn giản thì rồi tôi sẽ tiếp tục với phần mở máy thì kèm theo máy thì có thêm một cái phễu như thế này phễu để ờ, đổ xăng đổ nhớt còn đây là chiếc máy của chúng ta đây à, máy ở chỗ bình xăng thì vẫn có khuyến cáo là tỷ lệ xăng à, pha nhất là 125 này 251 này 1 lít nhất pha với 25 lít xăng đấy đây thì ở bên ngoài tổng thể của máy đây ở ờ, máy khoan đất uh, Oshima 2P đấy máy khoan đất Oshima 2P đây là ốp giật của máy này còn đây là bình xăng đấy độ bền ờ, độ ồn của máy là 105 decibel đấy là thực tế là ở khoảng cách khoảng 10 mét thì quý vị các bạn sẽ không nghe tiếng máy nổ nữa còn đây là buri của máy này buri của máy đây là le gió đấy, le gió đây chỗ này là bình xăng con bình xăng con nó chế đấy còn đây là cái ờ, núm để bơm xăng bơm bơm bơm xăng lên máy này lúc quý vị và các bạn ờ, đổ xăng vào máy thì quý bạn đổ xăng pha nhớt vào máy nhé thì quý vị và các bạn sẽ bấm cái núm này để lúc nào ờ, nhìn trong cái đường dây ờ, của nó đây thì nó không có bọt khí nữa hoặc là xăng nó sẽ đổ nó sẽ kín hết cái núm này thì quý vị và các bạn à, tiến hành mở le gió mở le gió và khởi động máy lên giật máy lên máy có cảm giác muốn nổ gì quý vị và các bạn đóng gió lại và giật máy lên và sau đấy sử dụng thôi còn đây là đây này trong máy thì có ở chỗ thân máy thì có chữ dập nổi ô chữ Oshima này hơi tối đây Oshima có chữ dập nổi đây hơi hơi ngược ngược một tí nhưng mà Oshima này đấy đây là công tắc ờ, tắt mở của máy đây đây là phần dây điện phần dây điện thì ờ, được ờ, bọc một lớp ruột gà này rất là chắc chắn đây đây có dây đai đây, đây. còn đây là mặt bên của máy thì đây là ống xả ra của máy này đấy tay cầm của máy rất là chắc chắn thiết kế cong cong ờ, như thế này thì ờ, quý các bạn ờ, sử dụng lúc sử dụng rất là có lực này dễ rất dễ sử dụng để tránh mỏi tay trong quá trình sử dụng tổng thể của máy và mũi thì khoảng 11 cân Đấy, cho nên là quý các bạn sử dụng trong thời gian dài thì đỡ bị mệt hơn còn đây là số khung của máy này đấy số khung của máy cũng được in nổi như thế này COH 31805020 đây đây là số khung của máy đấy máy ờ, sử dụng động cơ hai thì đấy độ hoạt thiền rất là cao nhìn rất là đẹp còn ờ, đây là cái cần ga của máy đấy. rất là nhạy ga thì được thiết kế ở phía bên tay phải cùng hướng với phần công tắc lúc mà mình không sử dụng nữa thì mình ờ, chỉ cần cho tay lên đây và tắt bật công tắc ờ, đóng mở đây thôi Đấy, còn ờ, sau đây sẽ là bên dưới của máy này uh, bên dưới của máy thì đây đây được đúc bằng thép này rất là đẹp rất là chắc chắn được xung quanh được vặn ốc rất là chắc chắn đấy còn đây là cái trục của máy cũng được làm bằng thép ở đây có một cái lỗ này để quý các bạn lúc lắp cái mũi vào thì mình có một cái chốt sẽ cắm ngang vào đây đấy đấy là tổng thể của máy còn ờ, máy thì ờ, có thể ờ, lắp vào mũi 80 này mũi 100 mũi 150 200 250 hoặc là mũi 300 tùy theo nhu cầu của người sử dụng thì máy có thể sử dụng để khoan đất đào hố trồng cây chôn cọc cọc tiêu này chôn chôn trụ tiêu này trụ thanh long hoặc là để đào đào cọc để chôn cọc bê tông làm bờ rào đấy đấy rất là nhiều ứng dụng hoặc là đào hố trồng cây các thứ khoan dò địa chất còn đây là cái ờ, mũi kèm theo máy đây không phải kèm theo mà quý khách ờ, tùy quý khách cùng mua sử dụng còn đây là mũi 150 này mũi khoan đắt đôi 150 đấy còn ờ, ngoài ra còn có mũi 80 100 200 250 300 tùy theo nhu cầu của quý khách thôi còn đây là mũi 150 mũi khoan đắt đôi nhá đây nhìn có hai hai ở hai bên đấy còn đây là cái chốt để uh, lúc mình tháo ra thì, thì đây có cái chốt đây có cái khóa đây đấy mình tháo ra chốt ra và mình uh, lắp thẳng vào máy luôn đây tôi sau đây tôi sẽ lắp thử cho quý các bạn cùng xem đấy chúng ta sẽ lắp vào đây xích lên đấy rồi chúng ta sẽ khóa cái này vào lại thôi đấy máy rất là dễ sử dụng đấy khóa chặt vào đây là được đấy tổng thể của máy nhìn rất là đẹp đấy chiều dài của mũi này thì là uh, khoan sâu được khoảng 80 phân nhé đấy dưới mũi thì ờ, được làm bằng một ờ, lớp hợp kim rất là chắc để chống mài mòn trong lúc quý việc các bạn có thể khoan vải đá hoặc là đất cứng đấy mũi 150 màu đỏ rất là đẹp đây trên máy đây tổng thể của máy đây đấy thử nhấc lên xem đấy rất là gọn nhẹ nhưng mà rất là nhiều chức năng rất là hiệu quả thì ờ, quý các bạn ờ, có nhu cầu mua máy ờ, khoan đất máy khoan đất đơn máy khoan đất đôi để dùng để khoan đất chôn cọc bê tông khoan lỗ trồng cây thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc chúng tôi vận chuyển hàng và giao hàng trên toàn quốc quý vị và các bạn có thể kiểm tra hàng